Xin chào mọi người nha Hôm nay em à, làm video về hướng dẫn cách à, à, là mình đổi cái địa chỉ IP cho con wifi Tenda Barrow Model của nó là Tenda F3 này, Là mình đổi cái địa chỉ IP để tránh trường hợp là ví dụ như wifi nhà mình à, có một cục như thế này rồi người khác xin này kéo kẽ từ cục nhà mình về nữa rồi là người đó là xin kéo kẽ người kia nữa thì dẫn đến là nhiều cục wifi trong một hệ thống mạng thì làm cho là cái đường mạng nó sẽ bị trùng địa chỉ IP giữa cục này với cục kia à, hoặc là mình à, có nhiều cục wifi xài trong một hệ thống mạng á, mình muốn tính tăng cái tính ổn định của nó á, thì mình sẽ đặt cho mỗi cục một cái địa chỉ IP khác nhau thì nó tránh xung đột giữa cục này với cục kia à, hôm nay thì em giới thiệu là cái cục uh, wifi tenda 3 râu f3 ha ở đây đây là cục wifi tenda barrow của nó à. thì cục này thì cũng bán trên thị trường cũng rất nhiều bên em cũng bán mấy cục này ha thì đầu tiên thì mình cũng vẫn cắm cái dây màng vào con nút quan cái nút ở có cái màu xanh xanh bên này ha có cái việt xanh xanh này có chữ quan đây đây là dây màng ha và mình cắm cái dây nguồn nó vào cục nguồn cho nó rồi như vậy là mình đã cắm ờ, bóng đèn màng và bóng đèn là mình đã cắm lên đầy đủ rồi ha thì bây giờ mình sẽ lấy cái điện thoại của mình kết nối vào cái cục wifi tenda ờ, barrow này thì ờ, trước khi mình kết nối điện thoại thì thì đầu đợt trước khi mình để đổi đăng nhập vào á thì thứ nhất mình có những cái lưu ý thứ nhất thứ nhất là mình Ờ, nên sử dụng những cái dòng điện thoại mà xài để hệ điều hành Android ấy, như Samsung, Oppo đồ thì mình sẽ dễ làm hơn à, so với điện thoại iPhone à, thứ nhất thứ hai là mình lại à, nhớ tắt 3G 4G trên cái điện thoại của mình ha và thứ ba là mình kết nối điện thoại của mình với chính con wifi mà mình muốn đổi ha đó rồi bây giờ em sẽ à, thực hiện nha rồi đầu tiên là mình sẽ à, đây điện thoại của mình này đầu tiên mình kiểm tra 3G 4G của mình tắt chưa ha đây dữ liệu di động của mình tắt rồi ha có ngày 3G 4G của mình đã tắt rồi đây rồi mình sẽ kết nối vào cái wifi vào cái wifi tenda ha đây cái tenda nó là tenda 4BF100 là cái này nếu như ở đây là mình kết nối lúc trước một cái rồi nên nó không hỏi nhập mật khẩu nếu trường hợp bạn nào kết nối mà hỏi nhập mật khẩu thì nhập mật khẩu của nó là từ 1 tới 8 nhá rồi sau khi kết nối xong á thì mình vào Google Chrome nữa ha à, đây mình sẽ gõ cái địa chỉ là 192 168.0.1 giống như trên đó ha chấm 0.1 viết như vậy không phải là chấm o chấm một nha sau đó mình bấm rồi đi ha ở đây là cái cục wifi mới á thì nên nó, nó yêu cầu đặt tên và mật khẩu à, thì còn nữa cục wifi nhà bạn á thì nó có tên mật khẩu rồi ha thì nếu như bạn không cần đặt tên mật khẩu là bạn bấm ok đi ha là nó sẽ đi vào trong luôn rồi mình chú ý bên tay phải của mình là có cái dấu ba gạch màu trắng đây trên cùng nó có cái ba gạch màu trắng đây ha à, trên này ha thì mình sẽ bấm vào cái ba gạch màu trắng và mình chọn cái dòng cuối cùng là administrator đây đó đây đó. thì ở đây cái địa chỉ wifi của mình là mặc định là 192.168.0.1 đây ha đó thì mình sẽ đổi cho nó là thành chấm ờ, chấm ờ, thành cái số khác vào đây đi ha là đổi thành số 0 thành số 12.1 ờ, đi ha là 192.168.12.1 đó mọi người lưu ý nha lưu ý là mình bấm uh, ở cái dấu gạch ba trăm trên đó sau đó chọn cái dòng cuối cùng nhá rồi sau có mình đổi thành 12.1 mình bấm ok mình bấm ok thì nó sẽ tự động nó khởi động lại nhá khởi động lại cái wifi này mình đợi tầm khoảng một uh, cái khoảng 30 giây á cái này mình chỉ hướng dẫn đổi địa chỉ IP luôn á chứ mình không cần đổi mật khẩu nữa còn đổi mật khẩu từ ngoài thì thì bạn nào làm thì bấm vào đó là đổi luôn rồi nó đã khởi động xong rồi đó ha một trăm phần trăm và rewind được một tí xíu nữa ha <laughs> để mình xem nó thoát ra chưa nè à rồi nó thoát ra rồi ha rồi bây giờ mình sẽ kết nối lại cái wifi lúc này ha Tenda 4BF đây đó đã kết nối ha rồi mình vào Google mình gõ ha 192.168.1 anh em chấm không chấm nó không vào được nữa nha tại vì lúc này là mình đã đổi đây đổi lúc này thành là chấm 11.1 đúng không 12.1 đúng không đó là lúc này đổi là mình là vào ok rồi ha là chấm 12 chấm 1 là như vậy là mình đã đổi xong địa chỉ IP cho con file file này ha. bây giờ lỡ mà mình muốn đổi tên sao thì mình bấm vào chỗ này mình bấm rồi mục wireless setting ha thì ở đây sẽ có cái mục tên và mật khẩu tên là đặt tên gì cũng được và mật khẩu ở đây mình à, mình chọn dòng này là chọn góp hai đây ha ở dưới này chọn dòng cuối cùng đấy họ thì mình đặt mật khẩu của nó vào đây là được ha ừ, thì video mà hướng dẫn về đồ mật khẩu này thì em cũng có làm rồi ha thì mình sẽ đánh lại cái tên của nó và đánh lại cái mật khẩu của nó mình bấm ok là xong thôi chỉ đơn giản vậy thôi ha rồi cảm ơn tất cả mọi người nha còn bình thường cái wifi của mình à, đang xài ở nhà thì nó sẽ có tên và mật khẩu sẵn rồi nha